Ờ, xin chào tất cả các bạn. Ờ, mình là Thảo, chuyên viên chăm sóc khách hàng của Quốc tế Cát Lâm. Ờ, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn uh, về kinh nghiệm đi uh, khám sức khỏe du học Đài Loan. Thì uh, uh, theo như thường lệ thì uh, hàng tuần thì đúng 20 giờ thứ năm hàng tuần thì trung tâm mình Quốc tế Cát Lâm sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm về du học Đài Loan này, về Đài Loan cũng như là các thủ tục mà các bạn cần phải chuẩn bị khi đi du học Đài Loan. Thì uh, bây giờ mình đang thấy có Ngọc Ánh này, thấy Dũng này, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là kinh nghiệm khi đi ờ, khám sức khỏe để đi du học Đài Loan. Thì uh... chị chào Kim Anh nhá. Hôm trước khám sức khỏe rồi có thể chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nhá cùng vào à, chia sẻ kinh nghiệm đi à, khám sức khỏe cho các bạn. Ừ. Đợi một chút à, mọi người lên đông đông rồi mình cùng chia sẻ nhé. tiêm phê lắm chị ạ Ờ, xin chào tất cả các bạn. Chào Huyền Linh. Sắp tới thì chúng mình sẽ tiến tới giai đoạn là là đi khám sức khỏe để xin visa. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là kinh nghiệm à, đi khám sức khỏe. Chúng mình cùng vào xem livestream nhé. Bạn nào đã đi khám sức khỏe đợt vừa rồi rồi thì có vẻ có thể vào trong uh, livestream này chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn lần sau nhé. Chúng ta không bỡ ngỡ khi đi khám sức khỏe có một vài bạn hỏi mình là chị ơi đi khám sức khỏe có giống như đi khám lính không thì uh, hôm nay vào đây thì mình sẽ, chia sẻ cho mọi người nhé Nguyễn Hoài Phương Hoài Phương đi khám sức khỏe rồi đúng không em <laughs> Chưa rồi kêu gọi cả K114 vào xem chị chia sẻ kinh nghiệm <laughs> Xin chào Lê Thị Thanh Lê Thanh Thủy. Xin chào Huyền Linh, xin chào tất cả các bạn. À, Hiện tại thì ờ, Đài Loan đã cấp thị thực cho một số đối tượng. Tuy nhiên thì đối với hệ du học thì Đài của Đài Loan ấy, thì các bạn vẫn là visa cư trú. Cho nên thì ờ, các bạn phải xin visa. À, mà đi xin visa thì tất nhiên là các bạn sẽ phải có kết quả khám, hồ sơ khám sức khỏe. Chính vì cái hồ sơ này là bắt buộc nhé đó mà đi học hệ du học Đài Loan ấy thì uh, các bạn cũng cần lưu ý là uh, các hệ đại học mà cần phải uh, khám sức khỏe là hệ đại học thông thường hệ vừa học vừa làm hệ chuyên ban quốc tế và hệ uh, thạc sĩ còn đối với hệ ngôn ngữ như các bạn đã biết thì uh, uh, hệ ngôn ngữ vừa mới được thông báo mở lại cho kỳ nhập học uh, tháng 3 năm 2022 đối với một số trường thì à, hệ ngôn ngữ này thì à, các bạn sẽ không phải khám sức khỏe nhé thế chị cũng thông báo luôn để các bạn à, đang theo học tại quốc tế Cát Lâm mình theo học hệ ngôn ngữ thì các bạn sẽ không cần phải khám sức khỏe vào thời gian tiếp theo mà chúng ta sẽ chỉ cần học để đi phỏng vấn thôi các bạn có câu hỏi gì thì cứ chia sẻ để chị có thể giải đáp giúp các bạn nhé Rồi. Chào Ly này. Xin chào tất cả các bạn. Ờ, như các bạn đã biết ấy, thì ờ, đi sang Đài Loan thì mình có thể đi theo hệ theo visa đó là lao động và visa du học. Thì đối với hệ lao động và visa du học thì có đều chúng ta đều phải khám sức khỏe. Tuy nhiên thì ờ, khám sức khỏe đối với hệ du học thì nó sẽ phức tạp hơn. Đó, thì ờ, và và cái uh, điều kiện để mình điều kiện <laughs> đó đó là đối với hệ du học thì các bạn cần phải chuẩn bị một tinh thần cũng như là sức khỏe thật tốt để mình có thể uh, vượt uh, bước qua <laughs> cái uh, cái cái định cái uh, lần khám sức khỏe để có một cái uh, hồ sơ sức khỏe tốt nhất nhá để mình có thể đi du học ngày trước bay có được xuống trung tâm ở mấy hôm không chị được anh nhá, mình có thể xuống trung tâm rồi uh, đến ngày bay thì trung tâm mình sẽ đưa các bạn ra sân bay. Muốn xuống gặp chị và các cô à? uh, <laughs> thông thường ấy thì giấy khám sức khỏe sẽ có hiệu lực là 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên thì đối với hệ du học Đài Loan, uh, khám sức giấy khám sức khỏe của Đài Loan ấy thì uh, mình sẽ có hiệu lực chỉ, trong vòng 3 tháng thôi các bạn nhớ nhé chỉ có hiệu lực trong vòng 3 tháng thôi không là <laughs> em muốn xuống trước một tháng cơ không biết là Cát Lâm có điều gì thú vị cũng như là uh, vui vẻ hoặc là hạnh phúc gì mà Trần Nhung lại muốn xuống ở trước một tháng nhỉ Trần Nhung có thể uh, chia sẻ cho mọi người được không ạ hay đơn giản là chỉ ờ, muốn xuống để gặp các chị với các cô thôi à, tại sao chúng ta phải khám sức khỏe để đi du học Đài Loan thì uh, khám sức khỏe để đi du học Đài Loan ấy thì để loại trừ một số uh, một số nguy cơ mắc các bệnh uh, như truyền nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng người dân Đài Loan để họ có thể loại trừ một số nguy cơ các bệnh lây nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đó thì uh, chúng ta cần phải khám sức khỏe cà phê cô ly ngon không chị ờ, xin chào khuyên nhá xin chào anh này trần nhung này xin chào tất cả các bạn ờ, các bạn đã đi khám sức khỏe rồi thì có thể chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như là thực tế của mình khi đi khám sức khỏe cho mọi người cùng biết được không ạ Ờ, mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút đó là một số bệnh mà các bạn uh, khi mà đi khám sức khỏe hoặc là trong cơ thể mình mắc các bệnh như vậy thì như như thế này thì các bạn sẽ không được đi du học Đài Loan nhé đó là HIVS đó hoặc là nghiện ma túy nghiện rượu bởi vì uh, hai hai hai cái chất này thì đều có chứa morphine là một cái chất rất là uh, hại độc hại đó thì cái uh, việc là mình nghiện ma túy hay nghiện rượu thì chúng ta cũng sẽ không đi du học được nhé thứ ba đó là bệnh tâm thần hoặc là rối loạn cảm xúc đối với hai cái này thì uh, như chúng ta cũng đã biết là tâm tâm uh, tâm sinh lý của mình mà không tốt ấy thì ảnh hưởng đến việc học cũng như là uh, mọi người xung quanh thì chúng ta cũng sẽ không đi du học được nhé và một số bệnh liên quan về huyết áp thì uh, như các bạn đã biết thì cái huyết áp ấy, thì nó sẽ tăng giảm đột ngột thì rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình cũng như là trong quá trình học tập hoặc làm việc mà mình uh, có uh, bất ngờ mà mình uh, Ờ, bị huyết áp ấy, thì sẽ rất là nguy hiểm đó thì bệnh các bệnh liên quan về huyết áp thì chúng ta cũng sẽ không đi du học Đài Loan được nhé thứ ba à, thứ ờ, thứ tư rồi thứ năm đó là bệnh liên quan về phổi như các bạn ờ, một số bạn mà bị bị viêm phổi nhẹ này hoặc là bị lao phổi giai đoạn đầu ấy thì khi mà chúng ta đi khám sức khỏe thì trong phổi của chúng ta sẽ có một vết mờ đó thì Ừ, bình thường thì các bệnh viện sẽ uh, sẽ hỏi lại chúng ta là xem uh, chúng ta có bị cái bệnh nào gì không nếu mà uh, chúng ta nói là chúng ta bị cái bệnh đó thì bị bệnh viện sẽ cho chúng ta khám lại đó khám lại vào một thời gian sau để uh, khi mà chúng ta điều trị uh, ổn rồi thì chúng ta sẽ được khám lại nhé à, xem nào chị ơi chị nhớ em không <laughs> tất nhiên là nhớ rồi chị nhớ tất cả các bạn mà các bạn ơi tiêm không đau đâu <laughs> cái kim bé như tiêm con trâu thôi <laughs> khổ thân xét nghiệm máu họ lấy tầm vài lít thôi sau các bạn cứ dọa các bạn đằng sau ấy nhở không đến nỗi như vậy đâu đó đó là về một số bệnh chúng ta không đi được uh, du học nhé thì chúng ta cũng cần uh, uh, nắm được để uh, nhỡ chúng ta sức khỏe của chúng ta không ổn định hoặc là mắc một số bệnh như vậy thì chúng ta cũng sẽ không đi du học Đài Loan được bởi vì trong hồ sơ của mình sẽ ghi bệnh án là như vậy Uh, thì uh, mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn một số danh sách các bệnh viện được chỉ định khám sức khỏe nhé. Bởi vì không phải là bệnh viện nào các bạn cũng sẽ được khám sức khỏe mà phải theo theo chỉ định của ờ, Bộ Ngoại giao có quy định. À, mình có thể chia sẻ cho các bạn à, một số bệnh viện như là à, ở Hà Nội, ở cơ sở Hà Nội nhé. Rồi, xem có bạn nào. Hôm trước các bạn khám ở cơ sở nào nhỉ? Các bạn có thể chia sẻ cho chị được không ạ? Bình thường ấy thì ở ngoài Hà Nội thì trung tâm mình sẽ cho các bạn khám sức khỏe ở bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở căng Nam. Đó. Ở ngoài ra thì ở ngoài ở ngoài Hà Nội thì chúng ta cũng có thể khám một số bệnh viện như là bệnh viện giao thông vận tải ở phố Chùa Láng, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội này, bệnh viện đa khoa Tràng An và bệnh viện uh, E ngoài ra thì à, chúng bình thường thì công công ty Cát Lâm mình sẽ cho các bạn khám sức khỏe ở bệnh viện à, Hồng Ngọc đó đó là cơ sở ở ngoài Hà Nội nhé còn à, các bạn ở thành phố ở Hải Phòng các bạn ở Hải Phòng thì chúng ta có thể khám ở bệnh viện Đại học Y Hải Phòng ờ, ở Huế thì chúng ta có thể khám ở bệnh viện Trung ương Huế ờ, còn ở trong Đà Nẵng thì chúng ta có thể khám ở bệnh viện Đà Nẵng Khánh Hòa thì chúng ta có thể khám ở bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Và trong thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có hai bệnh viện đó là bệnh viện Trợ Rẫy và bệnh viện Thống Nhất. Trong Cần Thơ thì chúng ta có bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nhé. Đó, thì ờ, để biết thêm À, cụ thể hơn về các bệnh viện này thì các bạn có thể inbox cho mình để mình có thể uh, gửi cho bạn thông tin chi tiết cũng như địa chỉ của các bệnh viện nhé. Bởi vì uh, đi khám sức khỏe để đi du học Đài Loan không phải bệnh viện nào chúng ta cũng có thể khám được bởi vì khi mà khám thì kết quả đưa ra sẽ là bằng hoàn toàn bằng tiếng Trung nên là chỉ những bệnh viện được chỉ định thì chúng ta mới được khám thôi còn à, một số một số một một số giấy tờ hồ sơ mà chúng ta cần chuẩn bị khi đi khám sức khỏe nào, vâng chị thử hỏi uh, các bạn đã đi khám sức khỏe rồi nhá. À, xem các bạn còn nhớ không nào? Kim Anh, Kim Anh cho chị hỏi là khi mình đi khám sức khỏe thì công ty mình đưa cho mình cái gì nhỉ? Kim Anh đâu rồi? Xin chào tất cả các bạn. Chào Minh Tiến, chào Thu Hương, chào Trung Kiên. À, các bạn cho chị hỏi hôm trước mình đi khám sức khỏe thì công ty có đưa cho chúng mình cái gì nhỉ? và tình hình dịch bệnh căng thẳng thì trước khi vào bệnh viện thì chúng ta cần cần làm gì Kim Anh nói cho chị biết nào Kim Anh đâu rồi cái gì em quên mất rồi chết rồi à, trước khi đi khám sức khỏe thì à, khi mà chúng, chúng ta chuẩn bị đi khám sức khỏe thì chúng ta à, sẽ cần phải cầm theo là ba cái ảnh 4 x 6 nhé và hộ chiếu hoặc căn cước chứng minh thư của mình ngoài ra thì à, nếu mà các bạn có giấy tiêm cái phiếu tiêm ấy của uh, tiêm vaccine sởi hoặc rubella trong vòng uh, hiệu lực trong vòng 5 năm chúng ta có thể cầm theo thì chúng ta sẽ không phải khả sẽ không phải tiêm uh, mũi sởi và rubella nữa bởi vì uh, hai cái vaccine này ấy, thì chúng thì từ hồi bé thì chúng ta đã được tiêm rồi thì uh, chắc là từ bé thì chắc không bạn nào có giữ cái uh, phiếu tiêm này đâu đúng không ạ đó thế nên thì uh, khi đi khám thì chúng ta sẽ được tiêm hai cái mũi này còn nếu bạn nào mà đã có uh, cái um, phiếu tiêm còn kỳ hạn trong vòng 5 năm thì chúng ta sẽ uh, cầm theo để chúng ta không phải tiêm nhé đó mà uh, các bạn có thắc mắc có một số bạn có hỏi mình là chị ơi trước em tiêm rồi mà bây giờ có phải tiêm lại không và tiêm lại thì có ảnh hưởng gì không thì mình xin trả lời với tất cả các bạn là hai cái mũi vaccine này chúng ta tiêm rồi mà bây giờ chúng ta tiêm lại thì không hoàn toàn ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình nhé mà chúng ta chỉ là tiêm nhắc lại để cho cơ thể chúng ta có thêm sức đề kháng đối với hai cái loại virus này thôi không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả một số bạn mà đi ờ, xuất khẩu lao động về mà muốn ờ, đi học đi du học ấy mà trong vòng 5 năm mà các bạn vẫn còn cái ờ, cái cái hồ sơ khám sức khỏe mà có cái phiếu tiêm ấy phiếu tiêm hai mũi sởi và rubella này thì chúng ta sẽ cầm theo để chúng ta không phải tiêm hai cái vaccine đó nữa đó còn chúng ta tiêm lại thì nhắc lại thì cũng không sao cả nhé các bạn yên tâm cần là mình làm mẩy. hai ba tuổi còn đi được không chị hai bảy tuổi còn đi được không chị Trần Trung Kiên Trung Kiên ơi hai bảy tuổi thì mình vẫn đi du học được nhá chỉ cần là điều kiện và hồ sơ của mình đạt uh, điều kiện thôi à, Trung Kiên ơi, chị xin phép thì nữa sẽ inbox riêng với mình để trao đổi về một số thông tin về du học nhé thì mình có thể uh, hiểu hiểu rõ hơn để mình uh, xem là bản thân mình có đủ điều kiện để đi du học hay không Xin chào tất cả các bạn mọi người có thể đặt câu hỏi thì mình về khám sức khỏe mình có thể trả lời luôn cho các bạn nhé uh, <clears throat> hôm nay thì mình sẽ, sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm và quy trình đi khám tại các bệnh viện. Uh, đầu tiên thì chúng ta khi chúng ta đến bệnh viện ấy, đến các cơ sở mà uh, được chỉ định khám sức khỏe thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào bệnh viện và đến quầy lễ tân lấy phiếu khám và phiếu này thì uh, chúng ta sẽ nói là chúng ta đi du học đi khám sức khỏe để đi du học Đài Loan thì cái phiếu khai báo của chúng ta sẽ là bằng hoàn toàn bằng tiếng Trung nhé đó thì như vậy thì mới đủ điều kiện à, tiếp theo khi chúng ta đã khai báo xong và đến thông tin thì chúng ta sẽ dán dán ảnh vào vào hồ sơ như ban đầu chị đã nói thì chúng ta sẽ cầm theo ba cái ảnh 4 nhân 6 thì chúng ta sẽ dán ảnh vào hồ sơ nhé tiếp theo đó thì chúng ta nộp hồ sơ lại và người, và các uh, chị y tá ở bệnh viện sẽ đưa chúng ta đi uh, chụp x quang chụp x quang thì chúng ta sẽ phải à, thay đồ của bệnh viện chụp x quang thì chúng ta sẽ phải mặc một độ bộ đồ <laughs> khá là mỏng để chúng ta chụp x quang nhé nên các bạn uh, khi đi khám sức khỏe thì cần uh, mặc trang phục thoải mái một chút để dễ dàng uh, cởi cũng như là dễ dàng mặc lại đó để uh, dễ dàng vận động hơn chào Minh Lân nhé <laughs> hát một bài đi chị tức là con bé Kim Anh này nó bảo chị hát một bài đi các gì bảo chị đừng livestream nữa chị đi hát đi nhưng mà chị livestream chị mà hát thì mọi người chạy mất à đó à, sau khi mà chúng ta chụp x quang xong à, thì chúng ta sẽ tiến hành đến xét nghiệm máu và nước tiểu đến khâu này thì chúng ta sẽ đi uh, lấy máu này và đi lấy nước tiểu thì trước khi uh, thì thì cái lưu ý đây là trước khi chúng ta đi khám sức khỏe thì chúng ta cần phải uống nhiều nước nhé để có thể cái cái ờ, khâu này diễn ra <laughs> nhanh hơn và máu cũng như là nước tiểu của mình sẽ sạch hơn và đi khám thì sẽ không có một số uh, tạp chất nào cả đúng rồi sau khi khám xét nghiệm máu và nước tiểu xong thì chúng ta sẽ đi khám mắt nhá nếu mà bạn nào uh, đo thị lực mà bị cận thì chúng ta bắt buộc phải ký giấy cam kết hôm trước thì có một bạn hỏi chị là chị ơi chị hỏi lại bệnh viện giúp em là uh, ờ, sao mỗi mình em bị uh, à, ký giấy cam kết mà trong khi đó các bạn không bị thì uh, tất cả các bạn bạn nào mà bị cận chúng ta sẽ đều phải ký giấy cam kết nhé đó là như vậy mình nên khám trong khoảng bao lâu trước khi đi xin visa Ồ, oh, chào Kim Tỷ. Tỷ ơi, thì cái hiệu lực ờ, của giấy khám sức khỏe khi đi du học Đài Loan của chúng mình thì có hiệu lực trong vòng 3 tháng. Thì chúng ta sẽ khám trong khoảng khoảng thời gian đó trước khi khi đi khám visa, khi đi xin visa cái um, hồ sơ khám sức khỏe này của mình vẫn còn hiệu lực nhé. Xin chào tất cả các bạn. Đó. Sau khi ờ, khám mắt xong thì ờ, tùy một số cơ sở bệnh viện họ yêu cầu thì chúng ta sẽ đi xét nghiệm phân. À, đối với cơ sở các bệnh viện tại cơ sở Hà Nội thì chúng ta sẽ không phải xét nghiệm phân nhé. Còn đối đặc riêng đặc biệt đối với cơ sở bệnh viện ở dưới Hải Phòng thì chúng ta sẽ phải xét nghiệm phân. Ờ, còn ở bệnh viện ngoài Hà Nội thì chúng ta sẽ viết cam kết là trong phân của mình không có dính các loại ờ, ừ, con mấy cái con <laughs> gây ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của mình nhé. Đó, đó là khám sức khỏe đối với cái khâu tiếp theo là xét nghiệm phân. Sau khi xét nghiệm phân thì chúng ta sẽ đi vào vào phòng khám để xét nghiệm da. Xét nghiệm da này thì ờ, tùy một số bệnh viện họ sẽ yêu cầu chúng mình xét nghiệm như thế nào. đối với Ờ, các bệnh viện khác thì mình không uh, không nói nhưng mà đối với ở ngoài Hà Nội thì các bạn sẽ chỉ cần uh, vạch bụng lên vạch cái áo mà người ta cho mình mặc ấy thì người ta chỉ cần uh, à, khám ở vùng uh, vùng bụng trên và bụng dưới thôi còn uh, đối với các bệnh viện uh, khác thì chúng ta phải cởi bỏ áo áo áo mà bệnh viện cho mình mặc ấy để mình người ta khám xét nghiệm da khám da cho mình đó đó là đối với khám da tiếp theo và khâu cuối cùng là chúng ta sẽ đi tiêm tiêm sởi và rubella đó thì là quy trình của mình gồm các bước như vậy đầu tiên là chúng ta đi vào quầy lễ tân này và điền phiếu và dán ảnh sau đó thì chúng ta sẽ đi à, chụp x quang thay đồ vào chụp x quang này sau đó thì mình đi xét nghiệm xét nghiệm máu và nước tiểu sau đó đi khám khám mắt à, khám xét nghiệm phân tùy từng cơ sở bệnh viện yêu cầu và khám da và cuối cùng là chúng ta sẽ đi tiêm nhé. Xin chào tất cả các bạn. À, mọi người có câu hỏi gì ờ, muốn hỏi chị không nhỉ? Muốn hỏi mình không nhỉ? Khi đi khám sức khỏe hoặc là các bạn đã đi khám rồi thì có thể uh, uh, cho chị hỏi là mình có gặp vấn đề gì trong quá trình đi khám không nhỉ? Có bạn nào gặp vấn đề gì trong quá trình đi khám không? Xin chào tất cả các bạn. À, một điều lưu ý nữa cho các bạn nhé là đi tới tới các khâu này chụp x quang xét nghiệm máu xét nghiệm nước tiểu da thì mọi uh, các cán bộ y tế đều hỏi mình là thông tin cá nhân này ngày tháng năm sinh địa điểm thì chúng ta cần uh, phải nhớ cái thông tin này bởi vì uh, bất cứ cái địa điểm nào cũng sẽ hỏi mình nhé đó đó là cái thông tin cần lưu ý Có bạn nào có câu hỏi gì đặt cho mình không nhỉ? đặt câu hỏi ờ, xin chào Nguyễn Ngọc Gia Hân nhé Hân ơi một tí nữa thì chị có thể à, trao đổi với Ngân qua tin nhắn để chị có thể tư vấn cho Hân kỹ hơn nhé Thế thì mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm đi khám sức khỏe thôi một tí nữa thì chị sẽ chia chị sẽ xin phép nhắn tin riêng cho Hân nhé Nào, có một số bạn có hỏi mình là chị ơi, em đi khám sức khỏe thì em nhịn ăn từ tối hôm qua thì có nên hay không thì mình khuyên các bạn là không nhé bởi vì ờ, khi mà mình đi khám sức khỏe thì ờ, không nhất thiết là mình phải nhịn ăn đâu các bạn ạ đó thì ờ, mình chỉ cần ăn nhẹ một số đồ ăn không chứa cồn không chứa nhiều đường bởi vì nếu mà chúng ta sử dụng đồ ăn mà chứa nhiều đường ấy thì khi mà chúng ta đi khám nước tiểu thì sẽ làm tăng cái lượng đường trong nước tiểu của chúng ta thì ờ, sẽ chúng ta sẽ có khả năng là sẽ phải khám lại bởi vì ờ, nếu mà trong nước tiểu của chúng ta có một số tạp chất hoặc là lượng đường lượng ờ, mỡ cao thì chúng ta sẽ phải khám lại đấy và có nguy cơ mắc một số bệnh trước khi đi khám sức khỏe thì chị khuyên là chúng ta nên ăn uống nhẹ và uống nhiều nước nhé đó và đặc biệt một điều lưu ý nữa đối với giai đoạn hiện tại đối với các bạn mà đang tiêm đã và đang được tiêm vaccine COVID-19 ấy, thì uh, thời hạn để từ từ khoảng thời gian mà chúng ta đi tiêm đến khi mà chúng ta đi khám sức khỏe thì sẽ là 7 ngày nhé. Đó, trên dưới trên 7 ngày thì chúng ta sẽ được đi khám có đủ điều kiện để đi khám sức khỏe rồi. Và đặc biệt nữa là khi đi khám sức khỏe thì trước đó trong vòng 2 đến 3 ngày thì chúng ta nên ờ, dừng tất cả các loại thuốc như kháng sinh, thuốc cảm cúm hoặc là bất cứ một loại thuốc nào để đảm bảo là trong nước tiểu của mình không có chứa các chất uh, các chất khiến chúng ta phải đi khám sức khỏe lại đó là một số lưu ý khi chúng ta đi khám sức khỏe được chị sẽ chốt lại nhé đầu tiên là trước khi đi khám sức khỏe thì chúng ta sẽ lên ăn uống nhẹ và tránh các đồ ăn uống các đồ ăn có nhiều đường đồ uống có ga có cồn đó uống nhiều nước và đặc biệt là um, không được uống thuốc trong khoảng thời gian 3 đến 4 ngày để uh, trong nước tiểu của mình không uh, chứa một số chất uh, phải uh, khiến chúng ta phải đi khám sức khỏe lại và đặc biệt là đúng rồi trước khi đi uh, khám sức khỏe thì chúng ta nên ăn uống nhẹ trước 2 tiếng đồng hồ đúng rồi cảm ơn uh, anh Lê Cường ạ cảm ơn anh về chia sẻ của anh ạ đó thì các bạn không nên nhịn ăn sáng nhé bởi vì trong quá trình khám thì cũng khá là dài và lâu và chờ đợi nên là các bạn nên ăn uống nhẹ trước 2 tiếng để đảm bảo sức khỏe tránh hoa mắt chóng mặt khi <laughs> chúng ta đi khám sức khỏe nhé đó Và đặc biệt là các bạn nào mà đã được tiêm vaccine COVID-19 thì sau khoảng 7 ngày thì chúng ta có thể đi khám sức khỏe rồi nhé. Và các bạn mà Ừ, ở ngoài mà đi khám sức khỏe ở các bệnh viện ấy thì ờ, các bạn có hỏi mình là chị ơi thì khám xong mình chờ kết quả hay là khi nào có kết quả thì mình cũng xin trả lời luôn đó là uh, kết quả thì tùy từ bệnh viện nhưng mà sẽ trả sau 2 ngày nhé giấy khám sức khỏe sẽ trả sau 2 ngày nên là các bạn uh, sau 2 ngày thì mình mới có kết quả bản giấy của khám sức khỏe Xin chào chị My, xin chào mọi người, xin chào Hà, chào Quỳnh. Xin chào tất cả các bạn. Thì hiện tại thì các Lâm mình cũng có rất nhiều bạn. À, giai đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ đi ờ, khám sức khỏe để xin visa. Thì à, à, các bạn ở các địa phương khác nhau ấy thì mình sẽ đi khám ở các bệnh viện à, à, theo quy định gần à, khu vực mình sinh sống nhất để đảm bảo quá trình đi lại cũng như là an toàn về à, phòng tránh dịch Covid. Thì không biết là có bạn nào có à, thắc mắc gì về à, địa điểm mình khám không nhỉ? Thì chị cũng nêu một số cái hạn chế cũng như là một số điểm khác biệt giữa các bệnh viện đối với ở ờ, bệnh viện ở dưới Hải Phòng thì chúng ta bắt buộc xét nghiệm phân này à, còn đối với bệnh viện ở Đà Nẵng thì uh, um, hiện tại thì uh, uh, như các bạn ở tháng 9 vừa rồi khám sức khỏe thì uh, cái khu vực mà khám tính lực của bệnh viện đang bị hỏng thì chúng ta bắt buộc phải uh, đi ra một cái bệnh viện ở ngay bên cạnh đó để chúng ta Ờ, khám thính lực sau khi có khám xong có kết quả thì chúng ta cầm lại cái giấy khám sức khỏe đó về bệnh viện để chúng ta tiếp tục uh, lấy kết quả và khám các bước tiếp theo à, xin chào tài nhé tài ơi thì giai đoạn tiếp theo thì mình sẽ đi khám sức khỏe thì không biết là tài có uh, thắc mắc gì không em Ờ, ờ. không biết có bạn nào đang các bạn nam ở đây có thắc mắc là chị ơi đi khám sức khỏe có đi như đi khám lính không thì đi khám lính thì như thế nào thì các bạn có thể chia sẻ được không ạ <laughs> bởi vì ờ, chị cũng chưa đi khám lính nên chị cũng không biết Hôm trước có một bạn hỏi chị là chị ơi đi khám sức khỏe để đi du học có như đi khám lính không? Đó. Ờ. Thì bạn nào đã đi khám lính rồi có thể có thể chia sẻ kinh nghiệm đi khám lính cho các bạn nhé. Để các bạn đi khám du học có thể chuẩn bị tinh thần. À, xin chào Hàng Mộc, Hằng Mộc muốn hỏi là em ở Hải Dương thì nên đi khám sức khỏe ở Hà Nội hay ở dưới Hải Phòng? Thì Hằng ơi thì uh, uh, nếu mà nhà mình mà gần ở dưới Hải Phòng ấy thì mình có thể đi ra Hải Phòng mình khám cũng được. Nhưng mà um, hiện tại thì các Lâm mình uh, để hỗ trợ cho các bạn đi khám sức khỏe thì chỉ có hai cơ sở đó là ở trong ở uh, ngoài Hà Nội và ở trong Sài Gòn. Thì uh, bên mình sẽ hỗ trợ các bạn đi khám sức khỏe. Còn uh, đối với các bệnh viện khác thì bên mình không có cán bộ ở các địa phương đó thì bên mình sẽ uh, thì các bạn sẽ phải tự uh, tự đi khám sức khỏe thôi còn uh, nếu mà bạn ở nếu mà hàng ở gần Hải Phòng ấy thì mình có thể sang Hải Phòng mình khám cũng được đó À, Thanh Tùng ơi, à, mấy hôm nữa mình lên khám sức khỏe thì có biết là Thanh Tùng có câu hỏi gì muốn đặt cho chị không nhở? trước có một bạn hỏi mình là chị ơi ờ, không lên khám sức khỏe nghĩa là không đi khám sức khỏe có được không thì uh, mình trả lời là cái khám sức khỏe này bắt buộc nhé bắt buộc khám sức khỏe thì mình mới xin được visa đó thì nên là chúng ta cần phải bắt buộc phải đi khám sức khỏe chúng ta nhớ là khi đi khám sức khỏe thì chúng ta sẽ ừ, đến cái khâu nào khu vực nào người ta cũng sẽ hỏi thông tin cá nhân cũng như là thông tin ờ, ờ, địa điểm và nơi sống thì chúng ta nên nhớ là chúng ta cần khai báo ừ, trước đi khai báo trước cho họ đi để chúng ta <laughs> để chúng ta không bị mắng cũng như là tránh là bị ờ, mất quá nhiều thời gian để khi đi các khâu các khâu tiếp theo nhé hiện tại thì tình hình dịch bệnh nên là khi mà chúng ta đi khám sức khỏe thì nhiều bệnh viện thì họ vẫn yêu cầu là test covid khi test nhanh covid trước khi vào viện nhưng mà hiện tại thì đối với ờ, ừ, các cơ sở một số cơ sở ở ngoài ờ, như ở bệnh như ở trung tâm mình đang cho các bạn khám là bệnh viện ờ, Hồng Ngọc cơ sở Cang Nam thì các bạn sẽ không phải test covid nữa mà chúng ta có thể vào viện thẳng đấy nên là các bạn có thể uh, muốn đi khám sức khỏe đi du học Đài Loan thì chúng ta có thể lên cơ sở Hồng Ngọc ở bệnh viện uh, cơ sở Cang Nam nhé Hồng Ngọc ở Cang Nam Xin chào chị Phượng, xin chào mọi người. Mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Mình có thể chia sẻ một chút nữa đi. À, một lưu ý nữa cho tất cả các bạn nhé. Một lưu ý nữa cho tất cả các bạn đó là khi mình mình đi khám sức khỏe ấy thì mình lên thành thật khai báo tình trạng bệnh của mình không nên giấu cũng như là phải uh, thành phải phải um, cực kỳ minh bạch bởi vì ờ, để tránh cái việc là khi mình đi xin visa hoặc là sang bên đó làm rồi mình sẽ phải quay về nước đó nên là chúng ta cần minh bạch cũng như là phải thành thật khai báo tình trạng bệnh của mình nhé không nên gian dối chị ơi bệnh viện Tràng An có phải test covid không ạ à? Ờ, nếu mà ở Hà Nội thì chị nghĩ là Hằng có thể sang bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở Cang Nam vừa ở trục đường chính cũng như là thuận tiện đi lại và uh, không phải test Covid. Minh Luân, Minh Luân muốn hỏi là bệnh viện Đà Nẵng có test Covid không ạ? Thì uh, hiện tại thì trong miền Nam ấy thì uh, tình hình dịch bệnh cũng khá là căng thẳng nên là chị cũng chưa nắm được là trong bởi vì đợt này thì các bạn ờ, ở bên Cát Lâm mình chưa có bạn nào đi khám ở trong cơ sở Đà Nẵng nên là cũng ờ, chưa có bạn nào phản hồi là trong đó có phải test không nhưng mà đợt trước thì có phải test nhá đợt này thì chưa thấy có bạn nào phản hồi lại là có phải test covid hay không Mm-hmm. Hoàng Đức Huỳnh. Phí khám ở Hồng Ngọc là bao nhiêu vậy chị? Và khám bao lâu thì có kết quả? À, phí khám ở Bệnh viện Hồng Ngọc là hơn 800. Đối với khách ờ, các bạn mà đi ờ, ở ngoài vào khám thì sẽ là hơn 800 nghìn đấy. Và bao lâu thì có kết quả? Thì như chị đã nói thì vừa nãy là uh, sau 2 ngày thì mình sẽ có kết quả thì uh, các bạn cần phải chờ kết quả nếu mà kết quả của mình không có vấn đề gì thì mình có thể uh, uh, thì không sao nhưng mà nếu mà kết quả của bạn là một trong các khâu mà có vấn đề thì chúng ta sẽ phải khám lại hoặc là ví dụ như là khi mà khi mà chụp x quang ấy mà phổi hoặc là uh, trong nội tạng của mình mà gặp um, một số vấn đề gì hoặc là một số bệnh gì thì chúng ta sẽ phải uh, điều trị sau khi điều trị khỏi thì chúng ta quay lại tái khám để xem là mình đã đủ điều kiện hoặc là bệnh của mình đã khỏi hay chưa nhé. Đó. Hằng Ngọc ơi, Hằng Mộc ơi, mình nên uh, ờ, uh, chú ý một chút là giấy khám sức khỏe để đi du học Đài Loan ấy thì chỉ có hiệu lực trong vòng 3 tháng. Đây là mình cũng ờ, xem xét cái thời gian mà mình uh, đi nộp visa với cái thời gian thời điểm mà mình khám để không bị hết hạn nhé. Đối với đối với khám sức khỏe thông thường thì sẽ có hiệu lực là 6 tháng. Nhưng mà đối với khám của của du học Đài Loan ấy, của Đài Loan họ quy định thì chỉ có hiệu lực trong vòng 3 tháng thôi. Nên là chúng ta uh, cần lưu ý để ờ, không ờ, không bị uh, quá hạn phải đi khám lại tiếp theo thì giai đoạn tiếp theo thì các lâm mình cũng khá nhiều bạn uh, sẽ lên Hà Nội để khám sức khỏe thì không biết là các bạn có thắc mắc gì không nhỉ? một số bạn hôm trước đã đi khám sức khỏe và đi tiêm về thì cho chị xin uh, cái phản hồi xem là đi tiêm thì uh, các bác sĩ cũng như là uh, mọi người hướng dẫn mình có nhiệt tình hay là có uh, hướng dẫn mình uh, cụ thể hay như thế nào không nhỉ? Thank you chị xin gái nhé. <laughs> Cảm ơn Mộc hàng Mộc nhé. Mộc ơi mình có một thông tin gì cần thắc mắc ấy thì mình cứ trao đổi uh, nhắn tin cho chị thì chị có thể giải đáp cho mình nhé. có bạn nào có câu hỏi gì không nhỉ các bạn đã đi khám sức khỏe rồi thì có thể ờ, có những cái kỷ niệm nào mà cái đi khám sức khỏe mà mình mình nhớ nhất hoặc là cần lưu ý các bạn đi khám lần sau không nhỉ đi trần nhung này đi khám đi lấy nước tiểu cẩn thận ướt tay à thì một số bạn khác có thể chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn đi sau được không nhỉ có chị ơi thì linh thì linh chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người nào kỷ niệm đáng nhớ xem nào có kỷ niệm gì không Chị ơi đi khám gồm những mục gì vậy ạ? À? Ừ, à, Hạ Uyên ơi, thì à, cái à, quy trình đi khám ấy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đến bệnh viện và lấy à, hồ, lấy lấy giấy tờ và kỹ à, điền thông tin trước nhá Sau đó thì mình sẽ đi dán ảnh lại. Sau khi dán ảnh xong thì mình sẽ à, đi chụp x quang, đi thay đồ của bệnh viện rồi mình đi chụp x quang. Sau khi chụp x quang xong thì chúng ta vẫn mặc cái bộ đồ đó để đi xét nghiệm <laughs> đi uh, xét nghiệm máu này lấy nước tiểu để mình uh, xét nghiệm đó và qua mỗi khâu ấy thì chúng ta đều phải điền thông tin nên là các bạn nhớ là lưu là nhớ thông tin của mình để uh, các chị khi mà các chị hỏi thì sẽ nhanh và uh, ấy hơn nhá thuận tiện hơn đó sau khi mà khám nước tiểu và lấy máu xong thì chúng ta sẽ đi khám mắt đi khám mắt này thì cũng như các bạn đi khám ở ngoài các cơ sở mà khám mắt bình thường mà các bạn đi đo kính ấy, chúng ta sẽ khám rồi che mắt lại và khám sau khi khám xong thì nếu mà bạn nào mà bị cận ấy thì chúng ta sẽ phải ký giấy cam kết đúng không? chưa có một bạn à, bệnh viện ghi là 2 trên 10 xong rồi bắt bạn ấy ký giấy cam kết mà về bạn ấy rất là lo lắng nên là chị cũng thông báo với mọi người luôn là nếu mà bạn nào mà bị cận ấy thì uh, khi mà chúng ta khám sức khỏe đi đến khâu khám mắt thì sau khi khám xong thì chúng ta sẽ phải ký giấy cam kết đó để các bạn không phải lo lắng nhé mà tất cả các bạn đi mà mỗi mình bị cận mà mỗi mình phải ờ, phải uh, ký giấy cam kết thì cũng hơi lo đúng không ạ đó sau khi mà chúng ta khám mắt xong thì tùy từng bệnh viện thì chúng ta sẽ phải xét nghiệm phân đó tùy từng bệnh viện thôi nhé còn nếu mà bệnh viện nào không yêu cầu chúng ta xét nghiệm phân thì chúng ta sẽ phải ký giấy cam kết là trong phân của mình không dính các ờ, các con run con ờ, con ờ, những cái con mà có hại cho đường tiêu hóa của mình đó thì chúng ta sẽ ký giấy cam kết còn uh, riêng đối với bệnh viện ở trong hải ở hải phòng thì chúng ta bắt buộc phải xét nghiệm phân nhé sau khi xét nghiệm phân xong thì uh, chúng ta sẽ đi đến bước là khám da khám da tức là sao ạ chúng ta một số <laughs> một số bạn bảo là đi như đi khám lao động là các bạn ấy sẽ phải um, cởi bỏ hết quần áo đúng không ạ nhưng mà đối với um, các cơ sở ngoài Hà Nội thì uh, bệnh viện họ sẽ cho các bạn mặc những cái áo rất là mỏng thì chúng ta chỉ cần uh, vén để cho bác sĩ khám vùng bụng uh, da trên và bụng da dưới thôi đó chúng ta không phải cần đốt hết cởi bỏ hết đồ của mình ra cả đó sau khi khám da xong thì chúng ta sẽ đến bước cuối cùng đó là tiêm vắc đi đến phòng tiêm sởi và rubella đó đó là quy trình mà chúng ta đi khám sức khỏe Hạ Uyên có thắc mắc gì không em mấy hôm nữa Hạ Uyên lên khám sức khỏe đúng không em trước khi các bạn đi khám sức khỏe thì nên uống thuốc tẩy run à, cũng đúng thôi ạ nếu mà các bạn đi ờ, trước khi đi khám sức khỏe thì chúng ta có thể uh, uống thuốc tẩy run bởi vì một số bệnh viện họ yêu cầu uh, chúng ta xét nghiệm phân ấy thì là chúng ta có thể uống uh, uống thuốc tẩy run vừa đảm bảo uh, vừa nâng cao sức khỏe của mình hệ tiêu hóa và vừa đảm bảo cho cái kết quả khám của mình không gặp vấn đề gì cảm ơn chia sẻ của anh Cường Lê nhé Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Chúng ta nhớ lên nhớ là khi đi khám sức khỏe thì các bạn ở trung tâm mình thì khi mà nộp hồ sơ cho trung tâm rồi đều có ảnh rồi thì các bạn không cần chuẩn bị nhưng mà đối với bạn nào mà à, đi du học Đài Loan mà cần khám sức khỏe ở ngoài ấy, thì chúng ta nên nhớ là cầm thêm ba cái ảnh 4 x 6 không nền trắng và à, nhớ cầm theo hộ chiếu hoặc là căn cước và nếu bạn nào mà có phiếu tiêm vaccine ờ, phòng sởi và rubella thì chúng ta có thể um, uh, cầm theo để chúng ta đỡ phải tiêm ở những cái khâu sau cùng em thấy có một bạn chia sẻ là bệnh viện Tràng An khám sức khỏe luôn có kết quả trong ngày đúng không chị uh, Hằng Mộc ơi thì tùy từng cơ sở uh, họ có cái lượng lượng người khả đến khám trong ngày là đông hay chậm thì họ sẽ cung cấp ờ, kết quả khám cho mình là nhanh hay chậm nhé mà thường thì sẽ là hai ngày sau chúng ta sẽ có kết quả Dạ em không còn thắc mắc gì ạ. À. Mai em lên khám sức khỏe ạ. À. Ờ Hạ Uyên ơi, mai mình lên khám sức khỏe để đi lại cẩn thận để phòng uh, chống uh, dịch Covid để an toàn cho mình nhé. Từ ngày mai lên thì chị sẽ hướng dẫn uh, em đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở Cang Nam nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Thùy Linh có hỏi là chị ơi khi nào thì bọn em có thể lên trung tâm lại? Trung tâm tiếp à? Muốn lên thì lên được thôi, cứ lên thôi cứ test covid thôi thì lên trung tâm nhá test covid âm tính rồi thì lên trung tâm tức là trung tâm cũng mở cửa đón mọi người à, ở đây thì có một số bạn ở trong Nam ấy thì không biết là các bạn có thắc mắc gì về ờ, đi khám sức khỏe ở trong Nam không nhỉ? um, các bạn ở trung tâm mình ơi thì các bạn ở trong Nam khi nếu mà các bạn khám ở trong cơ sở Sài Gòn ấy thì mình sẽ được cán bộ bên mình hỗ trợ nhé đó ở trong Sài Gòn thì bên mình có cán bộ hỗ trợ nên là các bạn yên tâm là khi mà mình ở Sài Gòn thì sẽ có cán bộ hỗ trợ mình đi khám sức khỏe nên các bạn không phải lo lắng gì đâu biết là trong quá trình đi du học uh, chuẩn bị hồ sơ hành trang đi du học Đài Loan thì các bạn có uh, điều gì còn đang thắc mắc không nhỉ? Thì chị có thể hỗ trợ giải đáp cho mọi người ngoài <laughs> ngoài cái kinh nghiệm đi khám sức khỏe. Nếu mà mọi người không có thắc mắc là mình uh, <laughs> sẽ dừng livestream tại đây đấy. Nên là có 15 người đang xem. Các bạn có thắc mắc gì không ạ? anh Trúc này, Nguyễn Ngọc Hà Ánh, Như Quỳnh Như. Các bạn uh, trung tâm mình hiện uh, như các bạn cũng biết thì hiện tại thì hệ ngôn ngữ Đài Loan đã mở lại thì các bạn cũng ờ, cần lưu ý với mình một chút đó là uh, hệ du học hệ ngôn ngữ ấy, thì chúng ta sẽ không phải khám sức khỏe nhé. Đó, chúng ta sẽ không phải khám sức khỏe đối với hệ ngôn ngữ đâu chỉ là hệ đại học này vừa học vừa làm chuyên mang quốc tế và hệ thạc sĩ thì chúng ta sẽ đi khám sức khỏe thôi Đến đây, Phước Tài muốn hỏi là chị ơi qua đó cách ly 21 ngày là sau cách ly em có được hoàn phí không ạ? Tài ơi, cái này thì chị sẽ nhắn tin chia sẻ với em cụ thể hơn nhé. Minh Luân, hành lý được phép mang bao nhiêu kg? Các bạn có vẻ như là các bạn đang à, rất um, háo hức muốn chị chia sẻ về cái kinh nghiệm mà chuẩn bị đồ cũng như là sau à, sau khi bay sang Đài Loan đúng không ạ? đó thì chị cũng chia sẻ một chút xíu luôn cho các bạn nhé thì là sau khi cách ly thì cái tiền uh, chi phí um, uh, được chính phủ hỗ trợ thì phải sau khi các bạn có visa uh, um, cư trú thì uh, chính phủ sẽ uh, sẽ trợ cấp cho mình còn uh, hành lý mang bao nhiêu kg thì sẽ phụ thuộc vào cái hãng bay mà uh, công ty đặt cho chúng ta uh, có hãng bay thì sẽ là 30 kg hành lý ký gửi và 7 kg sách tay còn đối với um, một số hãng thì có thể hơn hoặc là 35 hoặc đến 40 kg đó thì tùy từng hãng nhé hãng bay thì họ sẽ quyết định cái số kg mình được cầm theo chị ơi chị biết chỗ nào mua sim Đài Loan không ạ khu vực miền Bắc Á chị à, ờ, Hàng Mộc ơi mình sẽ để lại thông tin này thì chị sẽ tư vấn cho mình nhé thì bên công ty có uh, hỗ trợ mua sim cho các bạn thì uh, ờ, Hàng Mộc có thể liên hệ với chị thì chị sẽ hỗ trợ mình nhé Trời ơi các bạn, Phước Tài ơi, học cố gắng để thi đợt tiếp theo đi, chưa gì đã tính ngày bay rồi. Học cố gắng để đến đến lần này thi được đạt được uh, chứng chỉ tốt cao nhá. Chưa gì đã tính ngày bay rồi. <laughs> Vé máy bay lúc trước em đặt ngày mùng 10 tháng 3. không đổi vé được à tài thế thì mình <laughs> mình ra ngoài hà nội xong rồi về xong lại ra tài ạ chứ giờ chị cũng không biết làm thế nào Uh, <laughs> biết tin học ọp nhưng mà cái cái thông tin này thì cũng chưa chưa được chính thức nhá bởi vì uh, phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và theo tình hình là ở ngoài Hà Nội thì uh, các cơ sở cũng như là trường học đã được học học lại hay chưa thì trung tâm mình cũng sẽ nếu mà được học lại thì trung tâm mình cũng sẽ cho các bạn học lại trực tiếp còn nếu mà không thì chúng ta sẽ uh, vẫn phải học online nhé tài nhé đó là thông tin uh, dự kiến trước mắt thôi còn uh, uh, thông tin mà được học ó vậy thì nó cũng chưa chính thức đợi ra ngoài tết thì sẽ là các cơ sở cũng như là ở ngoài hà nội họ cho học trực tiếp chưa em chào chị hạnh ạ Chị ơi bao giờ trung tâm có Chị chào Kiên nhá. Trung tâm mình lúc nào cũng có cà phê. Cứ lên trung tâm đi thì chị sẽ cho uống cà phê nhá. hiện tại thì Đài Loan đã mở lại hệ ngôn ngữ thì ờ, các bạn nào mà muốn có ý định đi học ngôn ngữ thì chúng ta có thể bắt đầu học luôn từ bây giờ đấy nên là bạn nào mà có người nhà mà muốn đi học ngôn ngữ thì chúng ta cũng có thể ờ, ờ, cân nhắc là học ngay từ bây giờ có thể đến trung tâm các trung tâm ngôn ngữ hoặc là đến với Cát Lâm bên mình sẽ hỗ trợ tất cả các bạn trung tâm mình có phát người yêu không ạ? Cô uh, ờ, Kiên hỏi câu hỏi nào khó hơn được không Kiên? <laughs> Câu lẽ dễ quá, chị xin uh, xin phép từ chối trả lời nhá. À, hàng ngày cứ đến 20 giờ hàng tuần thứ năm thì uh, trung tâm mình sẽ Trung tâm Quốc tế Cát Lâm sẽ live stream chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn à, về du học Đài Loan này, về đất nước Đài Loan và các thủ tục hồ sơ thì các bạn à, à nhớ cái lịch live stream của chúng mình và xem vào xem live stream của chúng mình để biết thêm nhiều kinh nghiệm cũng như là bỏ túi nhiều kinh nghiệm để về du học Đài Loan này, à, đất nước Đài Loan cũng như là các um, hồ sơ thủ tục mà các bạn cần chuẩn bị. Em nên đi khám ở Đà Nẵng hay ở Sài Gòn ạ? À? Minh Luân Minh Luân ơi nhà mình ở gần ờ, gần gần ờ, khu vực nào ấy gần ờ, Đà Nẵng hay gần Sài Gòn thì mình sẽ khám ở trong đấy sẽ tiện hơn để tránh việc đi lại hạn chế Ừ, từ giờ bây giờ thì hiện lại là do tình hình covid khá là phức tạp ấy nên là mình chỗ nào gần nhà mình nhất thì mình đi khám còn bệnh viện nào thì cũng khám cái kết quả cũng như là cái chất lượng như nhau thôi nên là mình khám ở đâu cũng cũng được nhá. đó Thì giờ tình hình dịch bệnh các bạn đi lại cũng rất là nguy hiểm. Mà sang tháng 2 chúng ta sẽ đã cần nộp visa để đi uh, xin visa rồi, nộp hồ sơ đi xin visa. Nên là chúng ta cũng hạn chế việc đi lại để uh, đảm bảo sức khỏe cũng như là an toàn cho mọi người. Có vẻ như mọi người đang háo hức đến Tết hơn đấy nhỉ? các bạn gia đình các bạn đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi các bạn ơi các bạn còn câu hỏi nào muốn hỏi mình không nhỉ thì mình có thể giải đáp cho các bạn chị muốn gửi tất, lời nhắn đến tất cả các bạn mà sắp tới có lên uh, trung tâm mình đi khám sức khỏe ấy, thì các bạn cứ yên tâm là bên trung tâm mình sẽ bố trí cán bộ đưa mình đi khám nhé nên là các bạn không phải lo lắng gì đâu chị ơi đi hệ chuyên ban quốc tế là phải phỏng vấn văn phòng đài bắc đúng không ạ đúng rồi hằng nhá mình đi hệ chuyên ban quốc tế là mình sẽ phải phỏng vấn à, đối với các hệ du học của đài loan ấy thì ờ, hệ đại học thông thường hệ chuyên ban quốc tế và hệ thạc sĩ hệ ngôn ngữ thì chúng ta sẽ bắt buộc phải phỏng vấn với văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc nhé. Ờ, <laughs> tên là gì ấy nhỉ? <laughs> em cũng không biết anh ờ, Cường Lê ạ. Tên là gì em cũng không biết. À, <laughs> ờ, Hằng cho chị hỏi là mình đi hẹn tháng, mình đi kỳ tháng mấy nhỉ? Vì chị thấy là à, Hằng có khá nhiều thông tin cũng chưa chưa chưa nắm rõ về du học Đài Loan ấy thì không biết là mình định đi học kỳ tháng mấy. Kiên có hỏi là chị ơi cho em một chai rượu vàng vàng cổ dài dài đâu rồi ấy nhỉ? Chị không biết. Không bé ơi. <laughs> chị không biết chai chị không biết rượu là cái gì. Em đi tháng 2. Ôi, hàng đi tháng 2 mà mình vẫn chưa nắm rõ là hệ uh, chuyên ban quốc tế có phải phỏng vấn không ạ? À? Đó, thì hệ chuyên ban quốc tế, hệ đại học thông thường, hệ thạc sĩ và hệ ngôn ngữ thì chúng ta bắt buộc phải phỏng vấn với văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc nhé. Còn riêng đối với hệ vừa học vừa làm mà các bạn điểm trên 3 năm cấp 3 trên 6.0 thì chúng ta sẽ không phải phỏng vấn thôi. Em tự làm hồ sơ, à, tự làm hồ sơ lên có nhiều nhiều điều cần thắc mắc Ok, không sao. Có uh, điều gì cần thắc mắc thì có thể trao đổi với chị, chị có thể hướng dẫn mình nhé. Chị có thể chia sẻ thêm nhiều hơn. nếu mà các bạn không có gì thắc mắc thì mình xin xin phép dừng livestream tại đây. À, nếu các bạn nào mà có thắc mắc gì về uh, vấn đề là uh, khám sức khỏe như thế nào và uh, điều những cái kinh nghiệm đi khám sức khỏe thì các bạn có thể inbox riêng cho mình uh, tại Facebook là chăm sóc khách hàng quốc tế Cát Lâm. Mình có thể giải đáp hỗ trợ cho các bạn. Đó. Thì uh, hẹn các bạn vào thứ năm tuần sau 20 giờ thứ năm tuần sau nhé. Các bạn muốn uh, bên mình livestream về chủ đề gì thì các bạn có thể inbox ở dưới ờ, cái ờ, livestream này để bên mình có thể uh, ra thêm nhiều chủ đề hấp dẫn hơn cũng như là chia sẻ được nhiều kinh nghiệm hơn cho tất cả các bạn nhé. Ờ, cảm ơn Hàng Mộc, cảm ơn tất cả bạn tất cả các bạn, cả nữa cả anh chị và quý phụ huynh đã ra theo dõi livestream của Quốc tế Cát Lâm. Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả mọi người ạ. Chị Thủy ơi,